Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Mình biết á, là với tình hình dịch bệnh vừa rồi á, thì hầu như các bạn tin sinh viên chỉ mới có thể đi học offline lại gần đây thôi Mới có thể cảm nhận lại hương vị trường lớp gần đây thôi Chúc mừng các bạn Để sống sinh viên hả? Chắc chắn là một trải nghiệm thú vị đó um, clip này á, mình sẽ đúc kết từ kinh nghiệm làm sinh viên của mình để mà gửi đến cho các bạn nhất là những bạn tin sinh viên những cái lời khuyên để mà có một cái chặng đường làm sinh viên vừa học vừa chơi hiệu quả nhất nha. Để mà đảm bảo thời lượng cho video á, thì mình sẽ chia content này ra làm hai video nha. Trước đó thì nếu mà các bạn cảm thấy thích kênh của mình thì cứ đăng ký kênh cũng như là comment phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến cho bạn những cái thông báo hiển thị cho những video mới nhất của mình nha. Lời khuyên đầu tiên đó là đừng miễn cưỡng bản thân phải tham gia một cái câu lạc bộ nào đó mình biết á khi ai đó đã là sinh viên rồi á thì hầu như được nghe một cái lời khuyên đó là bạn phải tham gia một cái câu lạc bộ nào đó thì mới không lãng phí thời gian sinh viên của mình tùy nữa mọi người ơi uhm, tham gia câu lạc bộ cũng tốt cũng có thể mở rộng tầm nhìn đó nhưng có từ nhưng mọi người ơi nhưng không phải câu lạc bộ nào cũng tốt đẹp như cái tên gọi của nó nói một cách dễ nghe hơn á đó, đó là không phải câu lạc bộ nào cũng có thể mang lại lợi ích cho bạn Chuyện là hồi năm nhất á, mình và bạn mình từng trải qua một cái sự kiện. Đó là hồi đó là sinh viên mới vào trường mà. Um, tâm trạng rất là hồ hởi, tràn đầy hy vọng luôn. Cái mình được giới thiệu uh, hệ thống những cái câu lạc bộ của trường. Mình rất là thích nha lúc đó, mình còn dự định á, là sẽ tham gia 3 đến 4 câu lạc bộ nữa. Khi mà vào câu lạc bộ gym của trường đại học rồi ấy, thì lúc đầu mọi người cũng rất là nhiệt tình nha. Cũng ăn uống giới thiệu tương sinh viên đồ nha nhưng mà càng về sau á, mình và bạn mình càng thấy là không ổn. Ừ, tuần suất đi chơi rất là nhiều, mà còn đi xa nữa. Tập tành không thấy đâu, chỉ thấy toàn ăn uống thôi. Và trong đó, trọng nữ khinh nam. Ừ. Các bạn nữ á, khi mà làm gì á, cũng có được sự trợ giúp, sự giúp đỡ nhiệt tình. Còn các bạn nam tụi mình á, khi mà có một cái vấn đề có khuôn mắc á, hỏi họ, chỉ nhận lại được những cái phản ứng rất là qua loa, tùy tiện. Và đỉnh điểm á, là vào một cái lần ăn uống, các bạn nữ á, thì không có cần phải trả đồng nào hết. Còn các bạn nam tụi mình á, thì vẫn phải trả. Dù á, là bạn mình chỉ uống nước ngọt thôi nha, nhưng vẫn phải trả tiền phần ăn chung. Rồi đó. Cái là tụi mình hiểu rồi ha. Kiếm cớ đi về và xin rút khỏi câu lạc bộ luôn. Mình nói thật, một á, là mình sẽ không tổ chức câu lạc bộ. Hai, nếu mà mình làm á, mình sẽ cố gắng làm hết sức mình để đưa câu lạc bộ của mình đi lên và cố gắng không để ai bị bỏ lại phía sau hết á mình ý thức được cái viễn cảnh đó nó sẽ rất là nhiều challenge nhưng nếu mà mình muốn làm á thì mình sẽ làm với cái tâm của mình chứ không phải là như cái trường hợp trên sự kiện đó chỉ mang tính chất cá nhân thôi có thể là tại mình xui gặp phải người tổ chức câu lạc bộ không có tâm ừ. nhưng điều mình muốn nói ở đây đó là bạn còn trẻ bạn cứ tham gia câu lạc bộ bạn cứ trải nghiệm đi không phải là mình khuyên các bạn không tham gia câu lạc bộ nha. Chỉ là các bạn đừng có thần thánh hóa câu lạc bộ của mình. Cũng như á, một cái điều đó là không phải đàn anh đàn chị nào trong trường đại học á cũng biết suy nghĩ cho đàn em đâu. Điều thứ hai, đó là hãy thiết lập thói quen đọc sách. Đây là cái lời khuyên mà mình nghĩ là mình sẽ tâm đắc nhất trong cái content lần này để mà mình gửi đến các bạn thân sinh viên. Uhm, các bạn comment vậy nè là em rất là thích những cái video của anh. Hy vọng anh sẽ tiếp tục ra thêm những cái video tâm lý khác, những cái content chất lượng khác. Uhm, đây quả thực là một cái động lực to lớn đối với mình. Thật sự là một cái niềm vinh dự đối với mình. Mình rất là cảm ơn. Thật sự ấy, um, thì để mà có thể soạn được một cái content như vậy á, thì mình phải có một cái khoảng thời gian để mình ngồi trò chuyện với nội tâm của mình thật là tĩnh tâm và những cái quyển sách mình đọc á, thì góp một phần không nhỏ vào cái quá trình xây dựng những cái content ấy mình cảm nhận được là cái thế giới quan trong mình á, nó thay đổi rất là nhiều theo chiều hướng tốt lên kể từ khi mà mình rèn luyện cái thói quen đọc sách đó cho bản thân và đây là lời khuyên mà mình không chỉ muốn khuyên các bạn tin sinh viên mà là ở mọi người ở mọi lứa tuổi khác nhau của mọi tầng lớp khác nhau nên rèn luyện cho mình cái thói quen đọc sách đó khi mà đọc sách ấy thì bạn có thể lướt một cách chậm rãi những cái dòng suy nghĩ của những tác giả được viết ra thành lời thì bạn sẽ có sự tham chiếu, sẽ có sự học hỏi những cái hay trong suy nghĩ của họ. Từ đó bạn nói chuyện cũng sẽ cuốn người nghe hơn. Đọc một vài quyển, bạn dần sẽ ý thức được cái gu sách của mình thích là gì. Ừ, bạn dần sẽ hiểu thêm được cái sở thích của bạn từ cái gu sách đó. Và trong giai đoạn sinh viên á, không chỉ các bạn tân sinh viên không đâu nha, mà cả những cái anh chị cựu sinh viên khi mà đã tốt nghiệp rồi á, có thể họ vẫn chưa hiểu được bản thân thích cái gì nữa. Vậy, xác định được cái sở thích của mình á, nó đã là một cái thành tựu rồi đó. Kiên trì biến đọc sách thành một cái thói quen á, rèn luyện cho bạn một cái sự kiên nhẫn, một cách sống bớt hời hợt lại mà các bạn sinh viên hay mắc phải. Thời đại này á, hầu như chúng ta cầm điện thoại rất là nhiều và không thể nào buông ra. Mà ánh sáng xanh của màn hình điện thoại á, rất có hại cho mắt nè, cho da nè, ừ, việc thay đổi thói quen đọc sách giấy á um, nó sẽ thay đổi hoàn cảnh của bạn một xíu nó sẽ làm mới tầm nhìn của bạn theo đúng nghĩa đen và nghĩa gốc luôn điều thứ ba đó là mạnh dạng thể hiện tiếng nói của bản thân mình cấp 3 thì mình học trường công mình cảm thấy á, khi ấy thì học sinh hoàn toàn không có tiếng nói học tập một cách rất là gặp khuôn và nhàm chán dàn bài văn á cô soạn văn của mình á soạn có cái gì á thì mình học hết luôn chứ không có cái khái niệm là sẽ sáng tạo dựa trên những cái chi tiết trong bài và mình đã thử sáng tạo rồi chứ nhưng mà điểm nhận về rất là kém nhưng khi mình lên đại học á mọi chuyện đã khác nơi bạn được thể hiện tiếng nói của bạn hơn mình nhớ ấy, là hôm đó là vào khai giảng năm nhất mỗi tân sinh viên sẽ được phát một cái tờ giấy ghi sẵn số lên trên để mà bốc thăm trúng thưởng thì lần đó thì mình trúng thưởng khi mà lên sân khấu mc hỏi cảm nhận của mình khi mà nhận được giải thưởng ấy thì dù chỉ là đứng trên sân khấu mà nêu lên cảm nhận thôi nha nhưng mà giây phút đó mình chợt nhận ra là mình rất là thích đứng trên sân khấu và trò chuyện một cảm giác á, mà mình chưa bao giờ có thể nhận ra không bao giờ có cơ hội nhận ra khi học cấp 3 đại học ấy thì cũng có rất là nhiều môn yêu cầu bạn phải thuyết trình thì sao tân sinh viên nghe tới đây sẽ có nhiều bạn quan ngại các bạn à các bạn tân sinh viên hãy bỏ ngay cái suy nghĩ á, mình là cái vốn của vũ trụ đi. Không ai luôn chăm chút những cái tiểu tiết của bạn hết á. Chỉ có một mình bạn thôi. Hãy cứ mạnh dạng mà thuyết trình, mạnh dạng mà thể hiện tiếng nói của bản thân. Có một điều nghịch lý á, đó là khi bạn bỏ cái suy nghĩ mình là cái vốn của vũ trụ á, thì bạn mới có thể mạnh dạng mà thể hiện tiếng nói của mình được thôi. Việc thuyết trình á, mặc kệ bạn là hướng nội hay là hướng ngoại, đều cần phải có một cái sự luyện tập nhất định. Practice makes perfect. Ừ. Bạn đừng có nghĩ là sẽ né được thuyết trình trong suốt những cái khoảng thời gian là sinh viên của bạn. Thay vì tìm cách trốn tránh đó, hãy trang bị thật là đầy đủ những cái điều cần thiết để mà bạn đâm ngược lại với nó đi. Ừ. Là sinh viên là phải biết thuyết trình. Và nếu mà bạn nào muốn biết cách làm thế nào mà mình vượt qua những cái nỗi sợ thuyết trình thì mình có treo sẵn link ở phía bên trên cũng như là phần mô tả cho những bạn quan tâm nha. Ok.